Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Lao động mắc kẹt trong khu trọ giữa đại dịch, sống mòn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chính phủ Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 vừa qua đặt mục tiêu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 9, trong khi thành phố này đang là tâm dịch và số ca nhiễm đã lên tới con số hàng trăm ngàn, chiếm một nửa trong cả nước. Chỉ trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8, thành phố đã ghi nhận thêm trên 5.000 ca nhiễm mới và con số tử vong vì COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư đã lên tới hơn 3.800 trên tổng số 5.000 ca tử vong trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã 2 tháng thực hiện lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố, chưa kể một số khu vực như quận 4, Gò Vấp, quận 12, Bình Tân, Tân Bình đã bị phong tỏa cách ly kể từ tháng 5 năm 2021. Theo thống kê của giới chức y tế thành phố, nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại đợt tái bùng phát lần thứ tư này được phát hiện nhiều ở các khu nhà trọ có nhiều lao động tự do, công nhân làm việc tại các nhà máy trú ngụ, những người sống trong các khu trọ bị phong tỏa, cách ly gần như ở trong trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhiều người lao động bị kẹt trong các khu nhà trọ bị phong tỏa, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, chia sẻ mọi hoạt động của họ và gia đình hết ngày này qua ngày khác, chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ có vài mét vuông. Bên em không thể đi ra ngoài được vì từ đường chính là mã lò vào hẻm một đoạn, rồi một đoạn nữa sẽ tới nhà trọ bên em. Nhà trọ bên em và các khu khác trung nguyên khu đó có một lối ra đang bị chặn lại, bây giờ đang chặn thêm một lớp ngoài nữa. Việc phong tỏa cả tháng nay và không được đi ra ngoài do tình hình dịch bệnh thì khó khăn nhất là việc chủ động mua hàng hóa, vì chủ yếu là đặt hàng online, mà bây giờ online người ta chỉ giao trong quận nên rất khó. Bữa em cũng đặt thử rồi thì chủ yếu là đặt rất lâu mới được, không có người nhận đơn. Bên em vẫn có người kêu gọi được tài trợ, nhưng chủ yếu là thực phẩm như gia vị, mì, gạo, muốn ít rau xanh, còn lại những thực phẩm tươi như thịt cá thì cá nhân vẫn phải tự chủ động tìm cách mua. Hoặc như tâm sự của một công nhân đang trọ tại quận Bình Tân cho biết, ở trong hẻm đây chứ không được đi ra đi đâu, cái này hẻm cùng có mấy căn nhà trọ trong đây. Lâu lâu có đồ từ thiện người ta cho gì thì mình ăn lấy, chứ ở trong phòng trọ không đâu đi ra được. Nhờ mua đồ được thì mua, không được thì thôi. Giờ khó khăn mà cũng không biết làm sao, cũng dáng thôi. Em ở đây hai vợ chồng, con em gửi về quê rồi, ở đây có mấy mét vuông, ở vòng vòng trong nhà hoài. Không có phòng này tiếp xúc với phòng kia, phòng ai nấy ở. Nhiều người còn cho biết họ cảm thấy hoang mang vì giới chức địa phương răng dây tứ phía, đã vậy còn cắt cử nhóm giám sát người sống trong khu cách ly, khiến họ cảm giác như bị cầm tù. Dãy nhà trọ em có nhiều người lắm, không đi được, chỉ là ai đem đồ hỗ trợ tới thì mình ra nhận, trong đây thì đồ ăn không có, em đang mang bầu nữa, ở đây lâu quá, cả tháng hơn em cũng đang khó khăn. Khu em ở trong hẻm 12 Lam Sơn, phường 2 Tân Bình, ở trong hẻm của toàn thể dân lao động, phòng trọ có 28 phòng, khu đấy giờ lập nhóm sát nhau trong cùng hẻm, giờ đang răng dây. Bây giờ cách ly không cho đi ra khỏi khu ở, khó khăn lắm, đi làm cũng không được, đi đứng bất tiện, đi đâu cũng không được, Muốn ra ngoài mua cái này cái kia đi chợ cũng không được Như đi mua thịt cá hay rau cải gì thì cũng không có Chỉ được hỗ trợ bao nhiêu ăn bấy nhiêu Khó chồng khó Vừa khốn khó vì không được ra ngoài đi làm, mua đồ ăn Những người ở chợ còn cho biết họ gần như quẫn trí vì hóa đơn tiền thuê nhà Chi phí hàng tháng vẫn đều đặn không thiếu kỳ nào Mỗi tháng đóng tiền phòng, tiền này kia, mua cái gì cũng mắc mà không đi làm. Em có ba người, mỗi tháng đóng 4 triệu mấy tiền phòng nhưng có gì cứu trợ em. Ở nhà cả tháng vẫn phải chi tiêu mà không có nguồn thu nhập nào, gần cạn nguồn tài chính. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã triển khai gói hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỷ đồng nhằm giúp những người đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy thành phố cho hay gói 1 đã hoàn thành 100% vào ngày 3 tháng 8 và gói 2 phải xong trước ngày 10 tháng 8, nhiều người dân cho hay vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Do đó, nhiều người cho rằng thay vì ngồi chờ nhận hỗ trợ, họ chỉ trông mong có kết quả test nhanh lần cuối để nơi mình sống sớm được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cho cuộc sống đỡ áp bức. Bây giờ em không biết chừng nào hết dịch, chừng nào mới được thả ra để đi làm, chứ vậy hoài thì chắc có lẽ không có gì ăn, có gì nấu đó. Nói chung ăn hột vịt, hột gà hỗ trợ, đồ khô chứ không có gì. Khu em trước mắt phải test thêm lần nữa và xác nhận không có ca dương tính sẽ được đi ra ngoài, có thể đi làm việc, có giấy thông hành, còn gia đình có phiếu đi chợ. Những khu chợ đã test lần 4 lần 5, như bên em tình hình phong tỏa cũng đã lâu, thì ưu tiên những khu phong tỏa lâu, test cho họ lần cuối xác nhận có ca dương tính nào nữa hay không để có thể dỡ phong tỏa cho người ta đi lại. Biết là đi lại bây giờ khó khăn, ra ngoài cũng có khả năng bị lây nhiễm, nhưng đối với ai có nhu cầu đi làm thì người ta vẫn có thể đi ra ngoài được. Hôm ngày 10 tháng 8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết gói hỗ trợ 900 tỷ sẽ được đẩy nhanh thực hiện đến hết ngày 15 tháng 8. Tất cả người trong diện được hỗ trợ sẽ nhận được tiền. Tuy nhiên, ông Tấn lưu ý không phải người lao động ở xóm trọ, khu phong tỏa nào cũng được hỗ trợ, mà ai thực sự khó khăn mới được hỗ trợ, và không phân biệt tạm trú hay thường trú, kinh phí được chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bà con. Xử lý phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly. Ông Hoàng Viết C, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, người tổ chức sinh nhật trong khu cách ly với vợ là bệnh nhân COVID-19, sẽ bị họp xử lý theo quy định của pháp luật sau khi ông này cách ly xong. Báo Nhà nước Việt Nam dẫn lời bí thư thành phố Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng, loan tin ngày 20 tháng 8 như vừa nêu. Theo lời ông Nguyễn Chiến Thắng nói với báo Nhân dân, đối với một công chức hành động tổ chức sinh nhật với bệnh nhân COVID-19 trong lúc thành phố Đông Hà đang thực hiện giãn cách xã hội là không thể chấp nhận được, huống chi đây là một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Trong báo cáo của ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, chiều 19 tháng 8, ông Hoàng Viết Xê đang cách ly theo diện F1 đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Với sự có mặt của vợ là bệnh nhân 904 nhiễm SARS-CoV-2, sự việc được biết đến sau khi con ông C đăng hình lên Facebook. Cụ thể vào 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, ông C nhận được bánh kem gửi vào khu cách ly trong ngày sinh nhật của ông, nên ông đã gọi vợ đang bị cách ly đặc biệt tại trung tâm y tế thành phố Đông Hà vào lúc 20 giờ 5 phút sang phòng cách ly của mình để tham gia sinh nhật chụp ảnh, ghi hình rồi bệnh nhân 904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn. Đến tối ngày 16 tháng 8, ông C bị nhân viên y tế nhắc nhở do đem đồ ăn qua cho bệnh nhân 904. Căn cứ theo pháp luật Việt Nam, hành động của ông Hoàng Viết C có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng do đã vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại Điều 10 Nghị định 176 trên 213 của Chính phủ. Bên cạnh đó, ông Hoàng Viết C cũng thể đối mặt với mức án từ 1 đến 5 năm tù, theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin xử lý Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly từ thời báo chấm đi Berlin Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.